Xin chào quý độc giả và các bạn hữu Tôi là Nghiêm, Ngô Xuân Nghiêm Hiện tôi đang đảm nhiệm vai trò Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Phúc An Lâm Đồng Với ước mong mang thương hiệu cà phê Việt ra trường quốc tế Chúng tôi từng bước sản xuất cà phê theo hướng canh tác tự nhiên, canh tác hữu cơ Và sơ chế theo những phương pháp tiên tiến nhằm lưu giữ phẩm chất cà phê tốt nhất Hợp tác xã Phúc An Lâm Đồng mang trong mình sứ mệnh nâng cao nhận thức thành viên theo hướng sản xuất bền vững, đồng thời vẫn lưu giữ sự cân bằng của môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn đóng góp những giá trị nhân văn cho cộng đồng thông qua việc sản xuất nông nghiệp bền vững. Giá trị cốt lõi Hợp tác xã Phúc An Lâm Đồng theo đuổi đó là tín, tâm, tầm. Chữ tín là tôn chỉ, chữ tâm để mang theo trên suốt hành trình và chữ tầm là đích đến. Xin chào các bạn, mình tên là Hải Và hiện tại mình đang là giám đốc của Hợp tác xã Foan Lâm Đồng Chúc các bạn một ngày tốt lành Hi, xin chào mọi người Mình là người truyền đạt thông điệp qua những bức ảnh cho Hợp tác xã Phúc An Lâm Đồng Mình là Adam Fan Chúc mọi người một ngày tốt lành Xin chào tất cả mọi người Mình là Thanh Sang Phạm Hiện tại mình đang đảm trách vai trò truyền thông cho Hợp tác xã Phúc An Lâm Đồng Xin chúc mọi người một ngày tốt lành Trong 3 năm tới, đội ngũ hợp tác xã Phúc An Lâm Đồng chúng tôi sẽ định trở thành một trong những hợp tác xã tiên phong cả nước về sản xuất cà phê chất lượng cao theo hướng canh tác tự nhiên, canh tác hữu cơ. Đồng thời chúng tôi sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng để phục vụ đến 1.000 bà con là người sản xuất. Chúng tôi cũng sẽ phục vụ cộng đồng qua những hoạt động cụ thể đó là chúng tôi sẽ trồng một triệu cây xanh Các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh youtube của Hợp tác xã Phúc An Lâm Đồng nhé. Và đừng quên ghé thăm trang web organet.vn và hãy để lại feedback của mình. Và để tiện cho việc feedback, xin mời quý vị hãy bấm vào nút xanh bên phía góc phải màn hình desktop và nút ba chấm nền trắng trên nền tảng mobile. Organet, gieo mầm tin yêu!